Chào mừng các bé đã đến với Angry Birds Dance Battle. Hey you. Hãy hòa vào điệu nhảy sôi động cùng các chú chim vui nhộn và rap nhé. Các bé đã sẵn sàng chưa nào? Ok, let's go. Música